anh em có thể thấy ở đây thì ở trong nhóm có 117 anh em cùng với đó là mình đã đưa ra ba mã kèo vào ngày hôm qua đó là kèo ờ, Getafe đối đầu với Barcelona và mình đã đưa ra mã kèo là Getafe cộng 0.75 kèo West Ham đối đầu với Arsenal thì mình đã đưa ra kèo West Ham cộng 1 cùng với đó là kèo Santi Ana cộng 0.75 thì ngày hôm qua ba mã kèo này đã hút chọn thì mình xin chúc mừng những em đã tin tưởng và đồng hành cùng mình trong cái thời gian qua cũng như mình đã nói ở các video khác thì ờ, video mà mình nhận định sớm này là chỉ để cho anh em có thể tham khảo chứ mình không khuyến khích anh em đầu tư theo cái kèo ở trên video mình đưa ra. Vậy nên anh em nào mà cần một mã kèo chắc ăn và ngon ăn thì anh em có thể liên hệ cho mình qua Zalo cùng với Telegram mình đang để ở trên màn hình. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ nhận định cho em một trận đấu ở trong khuôn khổ à, cúp C1 châu Âu đó là trận đấu giữa Napoli đối đầu với AC Milan. Như em có thể thấy thì à, trong đấu, trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 2023 trong khuôn khổ lượt về tứ kết à, cúp C1 châu Âu và được diễn ra tại sân nhà của Napoli. Thì trước khi mà đến tới trận đấu này thì anh em có thể xem qua kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu. Thì anh em thấy ở đây trong trận đấu giữa Napoli đối đầu với AC Milan thì uh, nhà cái đưa ra mấy mức là Napoli chấp 0.75 bỏ 1 ăn 1 bỏ 1 vào uh, kèo AC Milan thì sẽ ăn được 0.92 cùng với đó là kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 2.25 khi mà bỏ 1 vào tài thì sẽ ăn được 2.25 và bỏ 1 vào xỉu thì sẽ ăn được 1.07 Cùng với đó anh em có thể thấy ở trên trang này sẽ có một số tra, à, à, kèo khác như là tỷ số chính xác, tỷ số chính xác hiệp 1, hiệp 2, tỷ số cả trận tổng số bàn thắng bàn thắng tài xỉu cực lẻ chắn rồi cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn thắng và giữ sạch lưới à, tỷ số cách biệt một số kèo khác là kèo xiên kèo thẻ à, và kèo góc thì những cái kèo đấy thì à, gần đến cái trận à, đấu được diễn ra thì nhà cái mới đưa ra những cái mã kèo như vậy để em có thể tham gia còn anh em nào mà đang xem video của mình mà hiện tại đang chơi qua thầu qua cò để mất tiền like tiền phí thì mình khuyến khích anh em có thể liên hệ cho mình qua số Zalo 093 đang hiện ở trên màn hình cùng với đó là Telegram a còng dũng xoay kèo để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín chứ không cần phải chơi qua thầu qua cò bởi vì khi mà anh em chơi qua thầu qua cò thì không thể chơi được những cái mã kèo nhưng mà mình vừa mới nêu ở trên thứ hai là anh em sẽ mất tiền like tiền phí cho thằng à, thầu thằng cò đó thứ ba là khi mà anh em vô một kèo nào đó thì anh phải em phải vô trước khoảng từ 4 đến 5 tiếng thì khi đó các cái thông tin mà có được ở đâu trên mạng thì có thể là chưa chính xác và khiến anh em có thể thua kèo vậy nên mình khuyến khích anh em thứ nhất là có thể liên hệ cho mình để mình đưa cho em một trang chơi uy tín thứ hai là sẽ có những cái mã kèo chắc ăn và ngon ăn khi mà mình có thông tin chính thức về đội hình và thông tin liên quan đến trận đấu để anh em có thể tham gia và đầu tư còn đến với video nhận định ngày hôm nay thì anh em có thể thấy đây à, về phần sân phía đội chủ nhà Napoli thì à, đang có 3 chiến thắng cùng với là hai trận thua và một trận hòa trong 6 à, trận đấu gần đây nhất cùng với đó là phần sân phía đội uh, khách AC Milan cũng đang có cho mình là 3 trận hòa hai trận thắng và một trận thua trong 6 trận đấu gần đây nhất và hai đội bóng đều được đánh giá phong độ hiện tại ở mức khoảng 58%. Còn về phần đội hình dự kiến sử dụng cho trận đấu này thì anh em thấy ở đây là phần sân AC Milan sẽ sử dụng cho mình đội hình 4231 cùng với đó là đội chủ nhà Napoli sẽ sử dụng cho mình đội hình 433 về phần sân phía AC Milan thì à, hàng công cao nhất đó là Oliver Grillo cùng với đó là ba tiền à, vệ là Brahim Diaz cùng với là Ben Nasi và Liao. Còn về phần sân đội chủ nhà Napoli hôm nay sẽ có sự góp mặt của Victor Osimhen khi mà các trận đấu trước của đội bóng Napoli này đều vắng mặt cầu thủ này do chấn thương. Còn về phần vắng mặt về ở trong cái trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy ở đây là phần sân AC Milan thì dự kiến là chưa có một cầu thủ nào vắng mặt còn về phần sân Man Napoli thì sẽ có hai cầu thủ bị cấm thi đấu đó là Giakim cùng với là Agusa thì anh em cùng mình xem qua thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì có thể thấy phần sân Napoli đang có một trận hòa cùng với là ba trận thua và 6 trận thắng còn về phần sân đội khách chỉ đang có tới 4 trận hòa hai trận thua và có 4 trận thắng trận hòa gần đây nhất của phần sân Napoli thì anh em thấy là trận hòa là không đều trước uh, Verona khi mà trong trận đấu này Napoli đưa ra mức chấp là một trái hòa và đã để thua kèo châu Á khi mà để tỷ số là không đều cùng với đó là sẽ có một số trận khác như là trận uh, thắng 2-1 trước Lexi ở lượt trận ngày 8 tháng 4 trong khuôn khổ Serie thì anh em có thể thấy là phần uh, trận đấu này thì Napoli đưa ra mức chấp 0.75 và đã thắng kèo châu Á khi là tỷ số là 2-1. Còn về phần sân đội khách AC Milan thì cũng đang có mình cho mình một trận hòa gần đây nhất là trận hòa 1-1 trước uh, ờ, bóng Bologna khi mà thi đấu ở kèo đồng thì anh em có thể thấy trong trận đấu này đội chủ nhà cầm bóng 51% và đội khách AC Milan cầm bóng 49% nhưng mà có tới 4 lần à 19 lần sút nhưng mà chỉ có một bàn thắng được ghi Cùng với đó ở trong trận đấu này có tới 8 góc và 7 thẻ được đưa ra. Anh em cùng mình xem qua một số trận đấu khác như là trận đấu uh, ờ, AC Milan thua Unici ở lượt trận uh, ngày 19 tháng 3 thì có thể thấy trong trận đấu này AC Milan đưa ra mức chấp 0.25 và đã để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-1. Và trong trận đấu này anh em có thể thấy ở đây thì có khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà có tới 6 thẻ và cùng với đó là 11 góc và anh em cùng mình xem qua bảng xếp hạng hiện tại của Serie A thì anh em có thể thấy là Napoli đang có cho mình 75 à, điểm, vẫn đang đứng chiếm trệ ở trên vị trí top 1 trong khi đó. AC Milan đang có cho mình 53 điểm sau khi mà trải qua 30 vòng đấu và hiện tại thì đang cách biệt với vị trí thứ ba là Roma với khoảng 3 điểm. Cùng với đó là đang bị Inter Milan bám đuổi rất gắt gao với uh, mức uh, cách biệt chỉ là hai điểm số mà thôi. Thì sau đây anh em cùng mình uh, xem qua thành tích uh, khi mà hai đội này đối đầu với nhau thì ở lượt trận gần đây nhất khi mà thi đấu ở lượt đi tứ kết uh, cúp C1 thì anh em có thể thấy là AC Milan thắng với tỷ số là 1-0 khi mà nhà cái đưa ra mức kèo đồng. Anh em thấy ở trong trận đấu này thì có khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà có lên tới uh, à, 9 chiếc thẻ vàng cùng với đó là một thẻ đỏ. Và trong trận đấu này có lên tới 13 phạt góc được đưa ra ở trong uh, trận đấu. Khi mà tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ nhà thì 47%, còn với à, đội khách thì có 53% nhưng mà đội khách có tới 16 lần sút nhưng mà chỉ không ghi được một bàn thắng nào hết còn về phần sân phía đội chủ nhà AC Milan ở trong trận đấu đó thì chỉ cầm bóng 47% và có 12 lần sút nhưng mà đã ghi được một bàn thắng vào lưới của Napoli. Còn trận thua gần đây nhất của Napoli anh em có thể thấy là để thua với tỷ số là 4-0. Thì ở trong trận đấu này Napoli chỉ đưa ra mức chấp 0.5 nhưng mà để thua với tỷ số là 4-0. Cùng với đó ở trong trận đấu này thì Napoli cầm bóng lên tới 61% nhưng mà không ghi được một bàn nào hết khi mà đội khách AC Milan cầm bóng chỉ có 39% nhưng mà lại ghi được tới 4 bàn thắng vào lưới của Napoli khi mà hai đội bóng này chạm trán với nhau thì uh, có khá là nhiều phạt góc được đưa ra cùng với đó là thẻ vàng khi mà hai đội bóng này được thi đấu ở sân nhà và sân khách thì anh em có thể thấy đây khi mà Napoli thi đấu ở sân nhà của mình thì đội bóng này có cho mình là hai trận thắng, hai trận thua và một trận hòa trong năm trận đấu gần đây nhất của đội bóng này. Cùng với đó về phần sân phía đội khách AC Milan thì đang có cho mình à, hai trận thắng, hai trận thua và hai trận hòa trong 6 lượt chạm trán à, ở trên à, sân khách. Ở lượt trận ngày 16 tháng 3 thì Napoli đã thắng uh, Frankfurt với cái nhà vô địch ở cúp C2 ở cái mùa trước cùng với đó ở bên phần sân phía đội khách AC Milan thì cũng đã có cho mình chiến thắng trước ờ, Monza với tỷ số là 1-0 chiến thắng 4-0 ờ, trước ờ, Napoli khi mà thi đấu ở sân khách ở trong trận đấu này thì với những cái thông tin mà mình đưa ra như vậy thì cái kèo nhà cái mình cũng đã cho anh em xem thì ở trong trận đấu này kèo nào sẽ là kèo sáng và là kèo nào sẽ là kèo đáng để em có thể tham gia vào đầu tư thì mời em đến với nhận định sau đây của mình ở trong trận đấu này khi mà Napoli đưa ra mức chấp là 0.75 thì mình sẽ hướng cho em vào kèo là AC Milan được chấp 0.75 bởi vì phong độ hiện tại của AC Milan được đánh giá tốt hơn khá là nhiều so với phần sân của Napoli cùng với đó anh em có thể thấy như là trận thắng 4-0 à, khi mà AC Milan thi đấu ở trên sân khách cũng là trận thắng gần đây nhất khi mà được thi đấu trên sân nhà của mình khi mà chạm trán với Napoli thì điều này sẽ phần nào cải thiện và tăng cường phong độ của đội bóng này lên một mức khá là cao để có thể giành chiến thắng ở trận lượt về này và giành vé đi tiếp vào vòng trong của, trong cái mùa giải này của cúp C1 chính vì thế nên à, mình sẽ hướng cho em với cái kèo là AC Milan được chấp 0.75 ở trong trận đấu này và những cái kèo khác như là kèo tài xỉu, kèo phạt góc và kèo thẻ hay là kèo xiên thì những cái kèo đấy thì phải sát giờ bóng lăn mình mới có thể đưa ra cho anh em để anh em có thể tham khảo Cùng với đó anh em nào mà muốn có một trang chơi uy tín cùng với những má kèo mà chắc ăn và ngon ăn hơn để cho em tham gia vào đầu tư chứ không phải là cái má kèo nhận định sớm ở trên cái video này thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số Zalo 093 99557761 đang hiện ở trên màn hình. Cùng với đó là a cộng dũng soi kèo ở Telegram khi mà trận đấu được diễn ra từ 10 đến 30 phút thì lúc đó mình sẽ có thông tin chính thức cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu để đưa ra những mã kèo chắc ăn hơn cho anh em có thể tham gia. Thì còn bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây. Chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo ở trên kênh Việt Dũng soi kèo hoặc là Việt Dũng bóng đá.